Ok, xin chào bạn ở channel mình nha. Mình là hôm nay mình sẽ quay video đó chính là ướp tập V4. Và mấy tính là mình có tập V4 từ lâu rồi đó, tầm tháng hay gì rồi đó. Nhưng mà giờ mình mới quay video được với bởi vì sao không? Vì mấy đây mấy bọn mình không rảnh, nên chưa phun gear. Nên chưa ướp phun gear được. xong còn kia đây á rồi thua luôn rồi đằng bảo quá chị báo nữa rồi lần này mình đi trước đó, lần này mình đi mình có mới phát minh một combo nè mà kéo lại đây in này đó mấy bạn nghe combo mình có lẽ nó hơi bị ngu ấy mà combo mình tự chế nha mình tự chế mình không phải dân bb hay gì gì đó bữa nay mấy bạn có chửi hay gì thì cứ nói nè vì uh, mình uh, tự chế ra thôi chứ hôm nay mình cũng chưa công gì nè đây sẽ là vì mình lấy tập với bốn khi mình với bốn đấy đăng ờ, ok lần này chia khôi đó xong <clears throat> hai một bấm đang reset đi đứng yên là bia cho mình đánh luôn để mình tự giết nữa rồi ok ăn linh hồn rồi đi lên đây đồng hồ cổ đại giờ mấy bạn nghĩ mình đang ướp ghi xanh hay kêu bạn ban mà nó úp kia đỏ kia xanh rồi thì mình mình là mình mình là một người chơi sam mình cũng là một người chơi sam multi nhưng mà mình sẽ không sang theo dạng mình cũng là một người chơi sang multi nhưng mình không dạng sang multi di chuyển gì nhiều nên mình sẽ chọn ghi xanh ok giờ tập với bốn mình full luôn rồi nè giờ thì mình mình full gear nè sau tập xong mình ớt có thể tập quỷ hoặc cyborg nha bạn hoặc thiên thần đấy ố mình mua được thêm luôn rồi chết rồi lỡ mua luôn rồi rồi luôn tốn thêm mép luôn rồi luôn đỡ tốn thêm mép rồi đập quá không kịp nhìn luôn rồi xong hết rồi Rồi ok, mình đã thích tên phong tầm theo mình với 4 rồi, giờ mình chỉ review bạn xem thôi. Mà tự nhiên lúc nãy mới tên tốn ép để mua cây chứ. Giờ sao mà giờ không còn ép luôn. Giờ không còn ép luôn. Giờ mới còn bó gì để đánh nè. Do lúc nãy mình mới sang mấy bó rồi mà giọng nói gì nữa <coughs> À mà cũng sẽ nói vào chiều nay bạn mình ấy, mình à, tổ chức một sự kiện BB để đấu lấy giải à, Robux nha bạn. Thì vào đó mình sẽ quay video luôn và mình cũng đã chuẩn bị đồ tập cho mình với bố nên mình BB rồi. Quá ngon cơm. giờ dạ, còn có boss để mà đánh thôi còn con nào đâu à, ở à, ở mansion có một con nữa bạn con long ma chỉ có gì mình cày trong như con uh, tăng mắt uh, ờ, chi con mua của mình á mấy bạn nghe thì nó nói hơi bị ngu ấy, thì không sao mình không phải dân combo mà chỉ thực sáng ra theo ám nghĩ của mình thôi áp dụng trong thực chiến thì lại không bị nhiều không được nhiều hay cho lắm và mình có người chơi hệ sky giờ thì mình sẽ tập được bước thử đến con boss này nha các bạn thì tới như phải cày nổ à tưởng thắng coi Ờ, mình sẽ gọi màn mình qua đó là bạn chứ thật ra mình không hẳn coi là bạn nha thì nó không phản hồi luôn rồi à. video này có thể mình chỉ là video lấy tập V4 thì mình V4 thôi còn real review ấy thì mình chưa hẳn làm được nha bạn vì mình có 10 phút thôi chiều nay vào lúc 3 ờ, chiều mình và sẽ tổ chức một đại sự kiện BB nha bạn 30 tháng 4 Rồi bây giờ 8 phút rồi không review được rồi bây giờ đến boss luôn Và mình cũng sẽ show combo của mình cho bạn xem luôn nha Nè X nè z nè c nè lôi lại nè này nè rồi chữ v gắn vô nè này combo cũng có thể kéo này combo kéo dài có thể dùng để đánh mấy bao tên tơ kia luôn nha bạn à nè đó combo mình nó vậy thôi mấy bạn nghe có thể hơi bị ngu quê vì đó mà thôi không sao ok một nữa con này phì quá rồi viên này coi như mình không ướp nha bạn